Chào các bạn đã lâu rồi ốc buôn hồ mới quay lại review và hôm nay ốc sẽ gửi đến các bạn một bộ phim vô cùng thơ mộng của một cậu bé. Bộ phim được mang tên Ước mơ tuổi thơ và chúng ta hãy cùng ốc vào. Phim nhé cậu học sinh tiểu học này là một thiên tài cậu bé đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu từ ở trường học ngay cả giáo viên cũng phải ghen tị với tài năng của cậu bé lần nào làm bài kiểm tra cậu ta. Cũng không đặt cậu bé hỏi thầy giáo tại sao lần nào cũng chấm cho mình điểm thấp như vậy thầy giáo lại nói đáp án của em là một mớ bòng bong hỗn độn tôi hỏi về khí hậu trở lạnh thì em lại nói về từ Trường của trái đất tôi hỏi Hồ Buôn Trinh thị xã Buôn Hồ được hình thành như thế nào em lại nói nó có liên quan đến sự di cư của loài chim biển cậu bé không nói nhiều lấy ra một cuốn tạp chí đi server. Đây là cơ quan có thẩm quyền trong ngành thầy giáo vừa nhìn thấy liền bối rối hóa ra cậu bé có bài phát biểu luận văn trên cuốn tạp chí này hơn nữa còn được các chuyên gia khen ngợi phát hành hơn một triệu bản trên toàn thế giới thầy giáo không thể kiềm chế được nữa lại đổi chủ đề nói rằng cậu bé thậm chí còn đi tất cọc cạch điều này đã thu hút sự chế giễu của các bạn cùng lớp nhưng làm thế nào mà sau đó cậu bé đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu hãy để ốc buôn hồ review kể cho các bạn nghe nhé. Cậu bé tên là Kevin, cậu có một bộ não cực kỳ thông minh thích vẽ thiết kế và biểu đồ khoa học gia đình. Cậu sống trong một trang trại hẻo lánh ở vùng Texas, nhà cậu có 5 người sống rất hạnh phúc. Bố cậu là cao bồi, mẹ là một nhà côn trùng học, chị gái Nina gần đây đang tham gia cuộc thi tuyển chọn. Người đẹp và Kevin còn có người em trai sinh đôi em trai thì hoàn toàn ngược lại so với cậu bé có thiên phú về thể thao và bắn súng. Ví dụ như con mèo đen này có một chiếc ống bơ buộc sau đuôi của nó. Cách đó hơn 500 mét em trai cầm súng lên chờ chút kiểm tra các tay súng ở đây một chút cậu bé này đang cầm súng gì vậy câu hỏi lần này chắc là sẽ khó đây mọi người nhớ gửi câu trả lời ở dưới phần bình. Lận nha chúng ta quay lại chuyện chính chỉ nghe bằng một tiếng ống bơ đã bị bắn trúng khiến cho con mèo sợ hãi bỏ chạy bố nghĩ rằng em trai sẽ là người kế nhiệm cao bồi của ông Kevin rất thích. Nghiên cứu khoa học có một lần Kevin và em trai ở trong nhà kho thử nghiệm xem tiếng súng có thể truyền đi bao xa kết quả là súng bị bóp cò không đo được khoảng cách mà tiếng súng truyền đi mà em trai lại mất mạng điều này khiến cho bố mẹ và chị gái rất đau lòng đều họ cho rằng là do Kevin đã hại chết em trai vì thế Kevin bỗng nhiên biến thành tội đồ của cả nhà mặc dù không ai nói ra nhưng T. Vin vẫn có thể cảm nhận được bố trở nên im lặng chỉ biết xem TV Kevin dùng phát minh của mình để thu hút sự chú ý của bố nhưng bố lại không thèm để ý còn mẹ thì sao bà ấy là một nhà sinh vật học ngày nào cũng nghiên cứu về côn trùng sau khi em trai qua đời cả ngày lẫn đêm chỉ vùi đầu vào nghiên cứu không thèm quan tâm đến những chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài Kevin muốn tìm mẹ để tâm sự nhưng mẹ lại vô cùng lạnh lùng cậu bé chỉ đành lặng lẽ rời đi vì để khiến cho bố vui Kevin bắt chước em trai cùng bố đi săn không ngờ trên đường đi lại gặp một con dê đang bị thương Kevin muốn giúp. Nó phát khỏi hàng rào kết quả vừa quay đầu liền nhìn thấy một con rắn độc suy khách nghĩ rằng đối với cậu mà nói thì cái chết chính là một cách để giải thoát cậu có thể xuống dưới địa ngục làm bạn với. Em trai nên cậu không hề có ý tránh né, không ngờ đúng vào lúc này chỉ nghe thấy một tiếng bằng bố đã nổ súng bắn chết con rắn bố đi đến nhưng không thèm nói một câu nào chỉ vỗ vai Kevin vài cái nhưng theo cách nghĩ của Kevin thì bố đang trách cậu giống như đang hỏi tại sao con lại không tránh hôm đó Kevin nhận được điện thoại từ viện trưởng Taylor của học viện Smith Min alo tôi muốn gặp anh Ke. Phim động cơ vĩnh cửu do anh ấy phát minh đã đạt giải thưởng Best viện trưởng Taylor cho rằng người tên là Kevin này chắc chắn là một người trưởng thành Kevin của chúng ta rất thông minh cậu giả vờ. Gọi bố xuống nghe điện thoại và nói với đối phương rằng bố là người tâm cậu sẽ truyền đạt lại bằng cách dùng tay ra ký hiệu vì bố viện trưởng Taylor nói tiếp là như thế này chúng tôi muốn mời anh đến. Washington tham gia lễ kỷ niệm 200 năm ngày thành lập học viện của chúng tôi. Si khách cảm thấy sống ở trong một ngôi nhà lạnh lẽo thế này thì cậu ta đi tham dự lễ kỷ niệm còn hơn thế là buổi tối cậu. Lặng lẽ thu dọn hành lý chín cái quần xịt hai chiếc kính lục quân hàng hải ba chiếc áo len màu tím nhiệt kế ẩm kế khí áp kế đều là những thứ không thể thiếu còn mang thêm ít nho khô và cà rốt như vậy chắc. Là đủ rồi trước khi đi cậu đến từ biệt đồ chơi của em trai viết cho mẹ một tờ giấy bảo mẹ không phải lo lắng cho cậu để kịp lên chuyến tàu vào sáng sớm cậu phải đi ngay bây giờ đây là cách mà một. Thiên tài 10 tuổi bắt đầu cuộc hành trình của mình cậu bé này quả thật là một thiên tài mới 10 tuổi mà đã phát minh ra động cơ vĩnh cửu đầu tiên trong lịch sử loài người bây giờ cậu ấy sẽ đến oa. Sinh tơn một mình. Để tham gia lễ kỷ niệm nhưng mới ra khỏi nhà chưa được bao xa thì bố đã lái xe đi đến nhưng chiếc xe này không hề dừng lại điều này càng khiến Kevin tin rằng cậu phải ra đi nhưng với tốc độ 1 giờ. Mới đi được một cây số thì liệu có kịp lên tàu không Kevin bắt đầu tính toán bây giờ mỗi phút cậu đi được 132 bước như vậy thì trong vòng một phút sẽ đi được 198 feet khoảng cách giữa cậu và ga tàu là 2.640 feet tàu sẽ đến vào lúc 5 giờ 44 không được mình phải nhanh hơn nữa Kevin đã đến được đường dây nhưng đây không phải là ga tàu nên tàu sẽ không dừng lại Kevin nghĩ ra một cách cậu trèo lên. Thang với một chiếc bút trong miệng tôi chứ đèn thành màu đỏ quả nhiên người lái tàu đã mắc bẫy tàu đang chạy chậm lại và dừng lại ở ga nhỏ này Kevin cố gắng dùng hết sức lực đẩy hành lý lên tàu con. Thiếu một bước chân nữa thôi nhưng đúng vào lúc này người quản lý nhà ga đã phát hiện ra cậu bé Kevin nhanh chóng trốn vào gầm tàu nhưng không may là đoàn tàu lại đang lăn bánh rời đi may mắn là đoàn. Tàu chạy chậm cậu bé ngắm chuẩn thời cơ chui ra khỏi gầm tàu lúc này nhân viên quản lý cũng bắt đầu đuổi theo cậu Kevin nhanh chóng trèo lên băng truyền và ấn nút khởi động cuối cùng thì Kevin cũng thành công lên được tàu cứ như vậy đoàn tàu mang theo Kevin bắt đầu chuyến đi đặc biệt xuyên lục địa của nước Mỹ đây là lần đầu tiên cậu bé rời khỏi quê hương kích động hết thật lớn đoàn tàu đi xuyên qua rừng và hồ nước thật xinh đẹp vài ngày sau đoàn tàu dừng lại ở một ga nhỏ nhưng người quản lý ga tàu đã nhận được thông báo chờ đoàn tàu dừng lại liền bắt đầu kiểm tra toàn bộ đoàn tàu Kevin chỉ còn cách dùng lại chiêu cũ trốn xuống dưới gầm tàu nhưng tiếp là lần này cậu lại quên không đẩy hành lý vào trong hai nhân viên an mình sắp đi đến Kevin kéo hành lý vào trong ở dây cuối cùng với tóc. Độ cực nhanh nhưng nhân viên an ninh vẫn cảm thấy có gì đó bất thường ông ta liền cúi đầu xuống sao lại không có gì thì ra Kevin thông minh nắm bắt thời cơ trốn vào bên trong chiếc xe dã ngoại mà. Đoàn tàu đang vận chuyển còn thuận tiện khóa cửa lại nhân viên an ninh thấy cửa xe không mở được chỉ có thể trèo lên để nhìn qua cửa sổ kiểm tra bên trong nhưng ông ta chỉ nhìn thấy biển quảng cáo cái này cũng không có gì bất thường nhưng có thế nào thì ông ta cũng không ngờ được rằng thiên tài nhỏ Kevin lại đóng giả làm người quảng cáo nín thở ngồi yên bất động nhưng nước mũi đang chảy vào trong. Miệng đến chớp mắt cũng không dám chớp với diễn xuất tuyệt vời này đã khiến cho nhân viên an ninh bỏ đi không kiểm tra chuyến tàu đã bắt đầu xuất phát Kevin cũng thuận lợi thoát được nguy hiểm cứ như. Vậy đoàn tàu lại tiếp tục tiến về phía trước cậu bé Kevin của chúng ta đã đi đến miền nam của nước Mỹ có một xe bán xúc xích ở bên ngoài nhà ga đã thu hút sự chú ý của Kevin nhân lúc đoàn tàu dừng. Lại cậu bé đã chạy ra khỏi nhà ga nhìn thấy hai cảnh sát cầm theo thông báo tìm người mất tích đang vội vàng đi đến mà người ở trên thông báo không phải là mình sao Kevin thấy không ổn lập tức rời đi. Trong chuyến đi xa này cậu ấy rất nhớ bố mẹ của mình dù sao thì Kevin cũng chỉ là một cậu bé mới 10 tuổi để xóa toàn bộ sợ hãi cậu đã mở cuốn nhật ký của mẹ ra cuốn nhật ký ghi lại quá trình trường. Thành của các con Kevin cũng là một trong số đó, trong cuốn nhật ký này cậu biết được mẹ không thể phân biệt đối xử tất cả sự lạnh lùng đó là vì mẹ vẫn ám ảnh về cái chết của cậu con trai út và không thể giải thoát cho bản thân mình Kevin đọc cuốn nhật ký nước mắt liền tuôn rơi sáng sớm hôm đó Kevin kéo rèm cửa ra trời nắng đẹp đoàn tàu đã đến ga cuối cùng Kevin bước xuống tàu mang hành lý gắn vào trong tủ điện ở ga tàu rồi rời khỏi đây nhưng đáng tiếc mới đi chưa được mấy bước đã bị cảnh sát tuần tra nhìn thấy ông ta còn cho rằng Kevin đang mang theo bình xịt sơn để phá hoại tài sản không cậu nói xong liền xuống xe muốn bắt cậu về đồn Kevin đương nhiên là không thể để mình bị bắt cậu quay đầu vào chạy cứ cắm đầu bỏ chạy Kevin đã chạy đến đường cụt rồi lúc này cảnh sát đã đuổi đến Nơi nhìn thấy cảnh này ông ta liền chế giễu Kevin không còn đường lùi nữa, rồi đúng không cậu bé cháu chắc chắn sẽ không dám nhảy đâu nào ngờ Kevin lúc này lòng dũng cảm trong người cậu bé ngày càng tăng lên cậu hét lên một tiếng rồi nhảy sang bờ bên kia Kevin đã nắm được vào lan can điều này khiến cho viên cảnh sát vô cùng sợ hãi cậu bé ngoan của tôi ơi đừng đừng đừng buông tay nhất định không được buông tay sau một hồi vật lộn cuối cùng Kevin cũng đã trèo lên được bờ bên kia nhưng mà xương sườn của cậu bé đã bị thương để không bỏ lỡ thời gian trao giải Kevin chỉ có thể chịu đựng cơn đau Nguyễn tưởng đi tiếp may mà gặp được một người tài xế tốt bụng nếu không thì sẽ phải chạy đến gặp bác sĩ Kevin vén áo lên thằng nhóc này được đấy đến thở còn thấy đau tài xế chụp ảnh cùng cậu bé con. Đưa cậu đến tổng học viện trải qua muôn vàn khó khăn cuối cùng Kevin cũng đến được học viện bầu không khí học tập ở đây đã thu hút Kevin. Kevin nói với cô giáo cậu đến để tham gia lễ kỷ niệm cháu. Muốn gặp V. Hiện trưởng Giai Lơ ngày mai cháu còn có một bài diễn thuyết các cô giáo đón tiếp ở đây vô cùng hoang mang gọi điện cho viện trưởng Giai Lơ và viện trưởng Giai Lơ nói rằng cháu là con trai của anh Kevin. Phải không bạn nhỏ là như thế này chúng tôi vẫn cần bố cháu đến đây Kevin nói rằng bài dự thi là cô à cậu gửi đến viện trưởng Zayler không tin động cơ vĩnh cửu là do cậu bé 10 tuổi này thiết kế đúng. Lúc họ đang định đuổi Kevin thì Kevin liền nói cháu chỉ xoay quanh nguyên tắc chuyển động của hạt electron quanh hạt nhân nguyên tử và cần tạo ra một nhiệt động lực âm răng của viện trưởng Zayler sắp Rơi ra đến nơi rồi cô ấy lập tức ôm Kevin lần này đúng là nhặt được kho báu rồi 10 tuổi 10 tuổi đó đây đúng thật là đây là mùi vị gì đây chính là mùi vị của cơ hội kinh doanh và ấy sắp xếp cho Kevin. Chữa trị vết thương trước sau đó đưa Kevin đi kiểm tra chỉ số IQ vô số máy cảm biến được gắn vào đầu Kevin ôi trời ơi Kevin là một đứa trẻ còn thông minh hơn cả dây lơ không ngoài dự đoán lễ kỷ niệm 200 năm thành lập học viện biến thành một hội thảo kinh doanh động cơ vĩnh cửu của Kevin là hạng mục được quan tâm nhiều nhất chỉ thấy Kevin mặc trang phục vô cùng lịch sự tóc chảy bóng lộn. Mọi người xung quanh đều đến tâng bốc cậu bé nhưng Kevin nhìn thấy từ khuôn mặt của mọi người đều là những nụ cười giả tạo bây giờ đến lượt Kevin lên phát biểu nói với mọi người rằng cậu muốn nói. Ba chuyện đầu tiên là cảm ơn mọi người đã không hủy bỏ giải thưởng vì cậu còn quá nhỏ. Thứ hai chính là chuyện cậu phát minh ra động cơ vĩnh cửu này thật ra là vẫn còn thiếu sót nam châm ở bên trong sẽ. Mất từ tính sau 500 năm đây không phải là một chuyển động vĩnh viễn thực sự thấy thái độ nghiêm túc của cậu bé đối với khoa học mọi người ngồi bên dưới cuối cùng cũng mỉm cười ngay sau đó Kevin đã Thay đổi câu chuyện lại nói đến việc em trai vừa mới mất mọi người đều rất ngạc nhiên rát cuộc chuyện này thì có liên quan gì đến động cơ vĩnh cửu viện trưởng dây lơ cũng cúi gằm mặt xuống Kenvin lại. Nói đến chuyện cậu và em trai ở trong nhà kho cùng nhau thí nghiệm xem tiếng súng có thể chuyển đi bao xa kết quả không ngờ đạn bị kẹt Kenvin đi đến giữ chặt bắn súng cậu bé không hề chạm vào cò súng như súng vẫn nổ khắp nơi đều là máu của em trai từ đó về sau cậu trở thành người cô độc người nhà đều đang âm thầm trách cậu Kenvin cũng tự trách bản thân mình sau đó với định bỏ nhà ra đi cuối cùng. Cũng đến được nơi này sau một chuyến đi với muôn vàn khó khăn lúc này mọi người dự khán đài đã khóc khi nghe câu chuyện của cậu cuối cùng Kevin nói rằng anh không phản bội lòng tin của mọi người tiếp tục cố gắng vì sự tiến bộ của khoa học dưới khán đài truyền đến những chàng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Viện trưởng Jailer cũng vô cùng hài lòng với Kevin bày tỏ rằng kết quả còn tuyệt vời hơn cả. Mong đợi của bà ta sau đó viện trưởng Jailer liền biến Kevin thành cây ATM kiếm tiền đưa cậu đi tham gia game show ở khắp mọi nơi không ngờ trong một chương trình mẹ cậu bất ngờ xuất hiện Kevin Xin Lỗi mẹ về vụ tai nạn xảy ra trước đó mẹ lại nói rằng bà chưa bao giờ trách Kevin bởi vì người lớn cho trẻ con nghịch súng thì bản thân họ cũng có trách nhiệm sau đó hai người ôm nhau làm hòa mẹ liền. Đưa Kevin trở về nhà viện trưởng Jailer liền đi đến ngăn cản mẹ liền tát bà ta một cái người dẫn chương trình cũng không để họ đi người bố cao bồi đột nhiên xuất hiện đấm người dẫn chương trình một. Cái cõng con trai trở về quê hương mọi người trong nhà lại đoàn tụ sau đó mẹ lại mang thai và sinh ra một em trai Kevin cũng thiết kế một cố động cơ vĩnh cửu thật sự có thể du em trai ngủ cứ như vậy. Cả nhà lại cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc bộ phim này có tên là Ước vọng trẻ thơ xem xong phim ốc buôn hồ review có một câu hỏi dành cho các bạn khi còn nhỏ. Các bạn đã từng sáng chế ra thứ gì chưa nếu có bấm phím một nếu chưa bấm phím hai hồi nhỏ ốc cũng chế ra một cái quạt bằng tay cho búp bê tuy là chẳng hữu dụng mấy nhưng mà rất là vui he he he cuối phim. Ốc xin chúc các bạn luôn manh khỏe hồn nhiên vui tươi và hãy đăng ký kênh cho ốc nhé bye bye.